Hello xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với Thần Tốc vào bờ 24 giờ Kênh này của mình thì chuyên chia sẻ cho em về đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề của chúng ta có 8 số Để chúng ta lui tuần của ngày thứ tư anh em nhé Và kết hợp với lô khung Thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì anh em đừng tiếp một like và đăng ký kênh Để ủng hộ mình để mình cố gắng chia sẻ được nhiều cái đường cầu hay hơn Chuẩn hơn để giúp đỡ anh em về bờ anh em nhé thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề 8 số và một cái được cặp lô khung của chúng ta thì cái bộ đề của chúng ta thì nuôi đến ngày mùng 8 tháng 7 thì chúng ta chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi thì cái bộ đề này 8 số của chúng ta thì không biết là ngày nay và mai của nó có ra hay không thì cái cặp lô khung này của chúng ta thì ờ, cũng ăn được rồi phải không ạ cặp lô khung của chúng ta từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 thì chúng ta ăn được con 44 này ở ngày mùng 3 anh em nhé về phần nô khung thì chúng ta chiến thắng còn cái phần đề này của chúng ta thì vẫn chưa may mắn anh em ạ hơi tiếc một chút thì cố gắng ngày hôm nay và ngày mai nó có lộ được hay không là do hội đồng sổ số, nên là anh em cân đối làm sao hợp lý vào tiền cho mình anh em nhé thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì à, mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái bộ đề của chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta nuôi ờ, của ngày thứ tư anh em nhé thì anh em cũng để ý vào đây luôn cho mình cái đường cầu này thì nó mới chạy được 3 tuần thôi mình nghĩ là trong buổi chiều ngày hôm nay thì nó khá là đẹp nên là anh em cũng có thể là tham khảo chơi luôn cái dàn này cho mình thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư này ngày 15 tháng 6 của chúng ta thì lấy cái giải ba này lấy con đầu tiên và con số thứ tư bộ số thứ ba ở giải ba này hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có bộ đề 24 này thứ tư 242 này 292 này 747 này và 797 thứ tư hàng tuần anh em nhé từ ngày 15 tháng 6 này 15 tháng 6 thì ngày 16 tháng 6 của chúng ta đề về 24 thì chúng ta ăn luôn ngày đầu ăn luôn ngày đầu luôn trong bộ đề 24 này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thì mình thực test xem là cái tuần này ăn được mấy lần ngày hôm sau con 74 nữa này anh em này ra rất chi là sớm hai lần trên tuần này thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba sang ngày thứ tư ngày mùng ngày 22 tháng 6 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 04 bộ đề 04 này Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040, 090, 545 và 595. Để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 22 tháng 6 này, bộ đề 04. Thì ngày đầu tiên đề về 40 thì chúng ta đã ăn được con đề 40 này trong bộ đề 04. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đợi thứ tư. Thứ sáu này, thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư ngày 29 tháng 6 thì cái tuần này của chúng ta chỉ ăn được có một lần anh em nhé mà nó toàn ăn ngày đầu tiên thôi nó tiếp tục thứ tư ngày 29 tháng 6 này thì chúng ta có bộ đề 39 34 bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này 898 để chúng ta chơi cho ngày chúng ta lui tuần bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 này ngày 30 tháng 6 đề về 39 thì chúng ta ăn luôn con đề 39 này trong bộ đề 34 thì theo cái đường cầu này mình test cho anh em ấy đa phần là nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé để em nào mà xem được trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta có thể là kết hợp luôn cho mình cái bộ đề trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 97 này 54 này 90 39 nữa này ăn hai lần con 39 trong vòng một tuần 04 thì tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta chơi nuôi tuần của thứ tư hàng tuần thì chúng ta có bộ đề 12 này bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 171 626 và 676 để chúng ta nuôi đến thứ tư tuần sau thì cái đường cầu này mà mình test thì mình cũng nhắc nhở anh em rồi nó đều ra ngày đầu tiên nên là anh em cân đối làm sao trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta vào 10 nhịp được đỡ nó ra thì đỡ tiếc anh em nhé bộ đề 12 của chúng ta lui tuần thứ tư anh em nhé về cái đường lầu cầu lô khung để anh em để ý đây cho mình đường cầu lô khung của ngày thứ tư hàng tuần này ngày mùng 8 tháng 6 ở giải 5 này chúng ta lấy hai con đầu tiên bộ số thứ hai và bộ số thứ 5 ở giải 5 hai con này chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày chín sáu chín để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé thứ năm đến thứ bảy mình sẽ đi test cho anh em thứ năm thì chúng ta đã ăn được con 96 này phải không ạ con 96 này của chúng ta về giải 6 thì chúng ta ăn được con 96 này ăn luôn ngày đầu tiên đó khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần cho mình nhật này thứ tư ngày 15 tháng 6 này thì chúng ta có cặp lô 484 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ năm thì chúng ta đã ăn được con 48 này 48 này của chúng ta về ở giải 6 này bộ số thứ hai giải 6 chúng ta ăn được con 48 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này thứ hai thứ ba thứ tư ngày 22 tháng 6 này thì chúng ta có cặp lô khung 393 để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu chúng ta không ăn sang ngày thứ hai cũng không ăn và ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 39 hai nháy anh em nhé 39 hai nháy đúng thứ bảy luôn khung 3 ngày luôn ăn được con 39 hai nháy này khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 29 tháng 6 này thì chúng ta có cặp lô 707 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 07 này phải không ạ khung ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 07 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta đợi thứ tư hàng tuần cho mình thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 này của chúng ta thì có cặp 595 anh em nhé cặp 595 cặp 595 để chúng ta nuôi từ thứ năm đến thứ bảy cho mình trong buổi chiều ngày hôm nay luôn cá nhân của mình rất kết con 95 trong buổi chiều ngày hôm nay đó cặp lô khung 3 ngày của chúng ta trên đây là cái bảng chốt số để chúng ta chơi nuôi tuần của ngày thứ tư anh em nhé về cái bộ đề 12 này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi đề chạm cứng thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm hai cứng anh em nhé anh em nào mà tham thì chúng ta nuôi 8 số này không thì chúng ta đánh đủ 19 số cho mình là cái chạm 2 còn cặp lô khung 5995 thì cá nhân của mình rất kết là còn 59 này anh em nhé đó thì những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng chia sẻ thật lòng thì mình khuyên anh em là trong buổi chiều ngày hôm nay cái bộ đề 12 này rất chi là đẹp nên là anh em cân đối làm sao đừng bỏ là được bởi vì là chúng ta chỉ vào nhỏ nhẹ cho mình 5 10 nghìn được nó ra thì chúng ta tiếc thôi đấy nên anh em cân đối làm sao hợp lý ok anh em nhé thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên kênh này của mình chiến thắng rực rỡ và thành công